Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi uh, mang đến các bạn đó là một video so sánh giữa hai dòng máy ép cắm viên Đấy, thì đang uh, làm mưa làm gió trên thị trường đây đây là một con bên tay trái bên màn hình bên trái đây thì là máy uh, à, FKV sẽ trục đứng F150 trục liền này. Đấy, nó chuyển động trực tiếp từ trục motor sang trục hộp số còn bên này bên tay phải đây đây là máy chuyển động bằng dây cu loa đấy. Đấy. thì à, mình cùng nhìn qua một lần về cả hai dòng máy thì đấy. hai hai máy đều có một cái màu đặc à, trưng đó là màu đỏ và màu xanh đây thì chúng ta cùng à, đi à, đi tiết vào từng máy nhá đây đầu tiên chúng ta sẽ đi vào máy của S150 trục đứng chuyển động trực tiếp từ trục motor qua trục của hộp số Đấy, nó chuyển động bằng trục giảm sóc Đấy, thì à, máy sử dụng motor 3,5 kW Đấy, 4,67 HP là 4,67 ngựa vòng tua 1400 Đấy. Sử dụng điện 220V này 17 5A Motor mới này 2021 này Đấy là motor toàn phát thì đây à, là máy ép cảm viên F150 Plus do điện máy Cường Linh chúng tôi à, sản xuất cũng như là phân phối Đấy, thì à, máy có các bộ phận cơ bản như đầu tiên chúng tôi vừa nói là motor này Đấy, motor sẽ chuyển động qua trục giảm sóc ở trong này Đấy, tôi đã để ở góc trái ở màn hình nhỏ trên Đấy, ở bên này sẽ là hộp số của nó Đấy, ở dưới này chúng ta khi sử dụng chỉ cần đổ tầm khoảng một lít rưỡi nhớt Đấy, để làm à, mua chân và bánh, bánh răng nó phủ bên trong còn ở trên này là phần bộ nghiền răng nghiền và quả lô đấy đây kèm máy chúng tôi có một à, bộ là tháo lóc cờ lê 17 à, và cờ lê 10 cùng kèm với cái đồ dùng để tháo sạc đấy, đây là cái phế của nó này đây, ta có thể tháo rời như này phế nó là bằng một lớp inox nó bọc xung quanh rãnh như này để nó là khoảng cái khe để thêm tạo phần chắc chắn cho cái phếu Đấy, còn đây là quả lô cái sàng của nó Đấy. lô và sàng Đấy. chắc chắc chắn này độ dày của lớp hàng này hàng đúc này. ở đây là chúng tôi đã vắt một lớp này Đấy, độ dày của nó ở trong này thì xung quanh nó sẽ có được ờ, gắn kết có ba bốn con ốc như này ốc 17 đấy bốn ốc này để ép phần ở trên xuống với mặt sàn đấy còn hai con ốc cao này ở hai bên hai con ốc có hai con ốc cao này là để điều chỉnh cái độ ép sát của quả lô xuống ờ, mặt sàn đấy khi chúng ta sử dụng chúng ta không nên để cái quả lô này nó sát cái sàn quá nó sẽ gây cái hao mòn và Đấy, rất là dễ thử tắc sàng hoặc à, va chạm cái mặt à, của lô này nó va chạm mặt sàng quá nhiều thì à, khiến đồng thời bây giờ sàng nó sẽ bị bào mòn mỏng đi đấy thì thế giảm tuổi thọ của sàng chúng ta chỉ cần điều chỉnh con ốc này cho nó độ sức vừa phải đấy để nó ép ra cảm chắc là ok không nên để quá chặt nếu chúng ta ép chặt quá nhất là nó mòn sàn thứ hai là nó sẽ bị o motor nó sẽ giữ cái motor hộp hộp số lại nó sẽ hỏng một số nó hỏng motor Để lưu ý sử dụng máy ép cảm viên còn máy sử dụng điện 220V này được bắt một phích cắm đấy chắc chắn như này Đấy. chúng tôi có đấu sẵn automat ở đây khi chúng ta cắm điện trực tiếp thì ra muốn dùng thì bật on lên còn nếu không thì off tắt xuống đấy nó rất đơn giản đấy nó vừa an toàn vừa nhỏ gọn tiện lợi đấy thì máy được uh, có một lớp bốn cái bánh như này bánh cao su giá được bằng thép V chắc chắn đấy thì ờ, ở sau dưới này chúng tôi chân motor có bắt bốn con ốc to như này đấy, để đảm bảo motor luôn ở nằm trên giá không bị xê dịch đấy chắc chắn đồng nghĩa việc là khi chúng ta sử dụng cái máy mà chịu độ bằng tục giảm sóc thứ nhất là máy sẽ chạy êm và thứ hai khi chúng ta cần để tháo lắp motor sẽ đơn giản chúng ta chỉ cần tháo bốn ốc này ra nhiệt ngược motor sau thì motor sẽ được tháo rời ra đấy đây cũng thế ở bốn cái chân của hộp số sẽ được bắn vào con ốc này chắc chắn vào cái giá đỡ bên dưới đấy. đảm bảo khi trục motor và trục hộp số nó thẳng với nhau đấy, thì trong quá trình sử dụng máy sẽ không bị rung lắc cũng như không gây tiếng ồn đấy ở đây đây thì có cái nút cái vặn như này để chúng ta đổ nhớt vào đây đấy dung tích bình nhớt là tầm khoảng một lít rưỡi đấy chúng ta đổ trực tiếp vào đây ở xung quanh những khớp nối chúng tôi đã bắn một lớp silicon ở xung quanh này đấy, bắn lớp silicon và ép những ốc này xuống để đảm bảo không có những cái độ hở ở trong này đấy máy đảm bảo chắc chắn và tuổi thọ dùng cao bốn cái bánh bằng cao su đấy chắc chắn khi chúng ta di chuyển nó cũng nhẹ nhàng đấy còn đây đầu da của nó này đầu da của màu đỏ này đấy. ở đây là con dao con dao thì à, nó sẽ à, chúng ta điều chỉnh cái hạt cám dài hạt cám ngắn ở ngay con dao này chúng ta mở ra kéo nó xuống thì hạt cám sẽ ngắn lại rồi xích sắt nó lên đấy dân trình ngắn, ngắn dài hay là là như nào thì do con dao này đấy muốn hạt cám ngắn hay dài quy chỉnh cái độ lên xuống con dao là ok đấy thì ngoài cái ép càng viên trục đứng ra thì chúng tôi có một máy đó là ép càng viên chạy bằng dây cu loa bên này đấy thì à, máy dây cui loa thì nó sẽ được lắp vào khá là lớn Đấy, nó sẽ từ hộp số thứ chuyển động một bánh đà Đấy, bully chuyển động dây cui loa đôi bully đôi Đấy, khá là chắc chắn nhưng mà <clears throat> Đấy, đây thì chúng ta nhìn qua hai con máy thì nó có, có kết cấu cũng như là các à, các bộ phận như con máy trục trùng chấm sợi trục đứng đôi thì nó chỉ khác là một bên là nó chuyển động trực tiếp và một bên là chỉ cần quay dây cu loa đấy còn lại toàn bộ những bộ phận thì nó đều giống nhau đấy, chi tiết đều giống nhau chỉ khác phần bánh đà và bu ly dây cu loa này thôi đấy, còn lại giá các thứ giống nhau hết và một phần nữa thì giờ máy dây máy bằng dây cu loa sẽ phải thiết thiết kế thêm một cái lớp này đấy chỗ này chúng ta để sử dụng để căng dây cu loa này và automat sẽ được đấu ngoài này vẫn sử dụng điện 220V đây motor là 3,5 kW 4,7 HP điện 220V đấy 17A còn tua 1490 vòng một phút đấy đây là máy à, chắc chắn này đấy. thì à, đấy là những chi tiết về sản phẩm còn sau đây chúng ta đi vào những điểm ưu điểm và nhược điểm về cả hai dòng máy này nhé thứ nhất thì cả hai máy đều ờ, được ờ, tặng đầy đủ phụ kiện này tháo lắp cũng như là phếu thứ và điện được đón được đầu automat hết Đấy, toàn bộ máy chân máy các thứ đều bằng chân bánh của bánh bằng cao su này cao su đặc để trong quá trình di chuyển nó nhẹ nhàng còn à, về phần ưu và nhược điểm thì theo quan điểm của quan điểm của tôi thì à, máy cử động trực tiếp này nó sẽ có ưu điểm nhiều hơn à, nhược điểm so với máy dây cu loa thì thứ nhất là máy sẽ ổn định hơn và nó chạy êm hơn đảm bảo năng suất hơn đấy thì khi chúng ta có thể bỏ hạt ngô nguyên hạt vào ấy, thì nó có độ cứng nhưng mà nó là chuyển động trực tiếp thì nó sẽ cái tốc độ và cái à, lực nghiền nó sẽ khỏe hơn đấy Đấy, so với dây cu loa thì khi chúng ta có mắc những hạt ngô cứng hay các thứ khác thì nó sẽ có xác suất nó sẽ trượt dây cu loa này đấy đấy là ưu và nhược điểm giữa hai dòng máy đấy, thì ở đây chúng tôi chỉ nói ra để các bạn cùng tham khảo và để chọn những dòng máy nó hợp lý và nó tốt nhất có thể đấy, cũng là tùy vào cái nhu cầu cũng như là sở thích của từng người thôi nhưng mà theo chúng tôi thì dây cu loa nó sẽ gây sự trượt cái dây bolan này Đấy, nó sẽ đạt năng suất nó không đáng kể như là khi, khi chúng ta dùng lâu dài dây bolan nó bị trượt quá nhiều nó sẽ bị ăn, ăn hao mòn đấy và khả năng nó bị đứt nó khá là cao đấy <clears throat> đây là chúng tôi so sánh giữa hai dòng máy thì à, các bạn có à, góp ý gì à, về cả hai dòng máy cũng như là nhận xét ra dòng máy thì vui lòng comment à, dưới à, phần à, comment để bày tỏ những ý kiến về hai sản phẩm cũng như là biết thêm gọi thêm để gọi vào hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là <coughs> được tư vấn để sử dụng để chọn những dòng máy tốt nhất có thể cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều